Thầy sẽ đưa cho các em toàn bộ những cái lý thuyết cùng với các ví dụ liên quan đến cái dạng toán này. Ok chưa? Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu lý thuyết. Trong cái phần lý thuyết này nhá, các em chú ý cho thầy này. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về nhị thức bậc nhất và dấu của nó. À, tại sao lại đi tìm hiểu nhị thức bậc nhất? Tại vì ở đây chúng ta sẽ đưa ra thành à, biểu thức à, thành tích của các các biểu thức mà trong đó chỉ có chỉ có là bậc nhất thôi bậc một một ẩn cụ thể là một ẩn x sau đó chúng ta đi xét dấu từng anh một đấy và cuối cùng là chúng ta kết hợp vào và so sánh với số 0 là chúng ta sẽ ra được cái đáp án của bài toán vậy thì nhị thức bậc nhất là gì và dấu của nó ra làm sao chúng ta sẽ đi tìm hiểu ở đây đầu tiên là định nghĩa này nhị thức bậc nhất và xếp đối với, với biến x nó sẽ có dạng là ax cộng b trong đó a và b là những số mà chúng ta đã biết rồi nhớ là những số đã biết trước rồi và a bắt buộc phải khác không nếu như a mà bằng không thì ở đây còn mỗi b thôi b là một số thì chúng ta không cần không cần phải đi xét dấu làm gì đúng không tại vì ở đây nó nó hiển nhiên là chúng ta biết được nó dấu là dấu gì rồi và thứ hai nữa nó không còn là bậc nhất nữa mà đây là bậc không ok chưa mất mất bậc một rồi mà đấy thì ờ, các em để ý ở đây đối với dạng ax cộng với b nhị thức bậc nhất này nó chính là một vế cụ thể ở đây thường sẽ là vế trái của phương trình bậc nhất này vế trái của bất phương trình bậc nhất này đúng chưa Đấy, rõ ràng là chúng ta đi xét dấu của anh đó. Vậy thì trước khi vào xét dấu thì chúng ta cần cần lưu ý cái gì? Các em chú ý ở đây. Chúng ta phải để ý này, x0 bằng trừ b trên a được gọi là nghiệm của nhị thức bậc nhất. fx bằng ax cộng với b. Thầy đặt đó là fx nha. Nhị thức bậc nhất đó đặt tên là fx. Thì cái nghiệm này thì các em cũng đã được uh, làm rất là nhiều rồi từ cái phương trình bậc nhất cho đến bất phương trình bậc nhất chúng ta đều gặp cái nghiệm x0 bằng trừ b trên a rồi. Được chưa? Cái việc tìm nghiệm thì nó không không khó rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi xét dấu nhá. Dấu của nhị thức bậc nhất. Các em để ý ở đây này. Chúng ta có một cái định lý rất là quan trọng này. Nhị thức bậc nhất fx bằng ax cộng với b cùng dấu với hệ số a khi x lớn hơn lớn hơn nghiệm lớn hơn nghiệm nghiệm ở đây là gì